hai hột còn lại sẽ là hai hột 5 năm hai hột bình thường nha các bạn khi mà vào sòng sới thì các bạn chỉ cần bỏ cho mình cái hột vào thôi còn hai hột này thì hột chợ cũng được cái bộ này á cái hột này trong đây mình đã làm một con chip cực kỳ nhỏ vào trong đây ha thì khi mà làm xong thì nó sẽ nhẹ và bằng so với những cái bộ này ha so với hai cái hột còn lại các bạn không có cần phải lo là khi mà chúng ta làm xong nó sẽ bị nặng mặt hoặc là nó sẽ không có đi mình sóc nó không có đi hột là không có cái chuyện, chuyện đó xảy ra nha các bạn thợ bên mình họ sẽ cân thật kỹ và làm sao để cho các bạn lăn đều mặt nhất ha không có bị nặng thì um, Kênh chip này nó sử dụng bằng pin Pin của nó thì các bạn có thể sử dụng trong vòng từ một tháng tới một tháng rưỡi cái bộ này nó có thể bắt sóng từ 7 tới 8 mét nha các bạn Nên là các bạn yên tâm nha Giá thành của bộ bầu cua này nó rất là rẻ Nên là phù hợp túi tiền của tất cả các bạn chơi trong cái dịp Tết này Chơi 1-2 ngày các bạn vẫn có thể mua được về chơi ha Nó rất là rẻ thôi Mà hiệu quả của nó là 100% nha các bạn Nó báo rung cho các bạn biết sóng mặt Thì đây là cái máy để báo rung của nó ha Thì cái máy này á Các bạn bỏ vào trong người để cảm nhận cái nhịp rung của nó ha đây cái máy này nó sử dụng bằng pin remote pin máy lạnh thì khi mà hết pin á, thì các bạn cứ cắm sạc dự phòng và các bạn à, hết khi mà hết pin thì các bạn cứ ra tiệm à, tập hóa các bạn mua vài viên pin này về mình thủ sẵn hết thì mình thay vô còn cái pin chip này á, khi mà các bạn xài trong vòng một tháng tới một tháng rưỡi hết pin á, thì các bạn cứ gửi lên mình sẽ thay pin cho các bạn nha thì đây nó có công tắc nè khi chúng ta chơi chúng ta bật lên còn không chơi nữa thì tắt đi nè ha đấy nó có gom tắc thì bây giờ mình sẽ bỏ lên đây và test cho các bạn xem về cái độ chuẩn xác của cái bộ bầu cua này thì cái bộ bầu cua này á nó có một, là một cái bộ bầu cua khóa tầng sóng không có bất kỳ những cái thiết bị nào hoặc là cái máy báo rung hoặc là cái máy dò sóng này có thể dò sóng được cái bộ bầu cua này nên khi mà các bạn bỏ vào sòng sới thì các bạn chơi nó rất là yên tâm nha thì cái bộ bầu cua này á mình đã làm nó có công thức là nai không rung tôm một ngắn một dài gà một dài cá hai dài cua hai ngắn bầu một ngắn là đây là cái nhịp rung của nó ha ví dụ như khi mà chúng ta sóc không rung thì chúng ta đánh con nai hoặc là nó rung một dài chúng ta đánh con gà nha các bạn cái này là xác suất hiệu quả 100% luôn nha các bạn đây là mình đảm bảo với các bạn luôn thì cái bộ bầu cua này á mình có thể sóc bất kỳ những cái thùng giấy thùng nhựa tomica hoặc là thau nhôm gì đều có thể sóc được ha thì cái bộ bầu cua này các bạn ở sòng sới các bạn chơi hột xốp hột giấy hột đá thì mình đều có thể làm được cho các bạn ha hay đối với những cái bạn nào mà ở Bình Định chúng ta chơi những cái hột nhỏ như thế này thì mình vẫn có thể làm vào trong đây cho các bạn nha đấy thì ờ, các bạn mà muốn làm cái bộ nào thì các bạn cứ chụp gửi qua Zalo cho mình mình sẽ làm cho các bạn nha đây bây giờ mình sẽ sắp để cho các bạn thấy đây là một cái bộ bầu cua chơi rất là hiệu quả nha thì mình chỉ cần bỏ cái hột vào thôi thùng dĩa của người ta một hột thôi máy nó không rung đánh con nai nha các bạn đây mở ra cho nó dễ nhìn mở đây có nai nha sắp tiếp nè không rung tiếp đánh nai nè các bạn thấy không rất là chuẩn xác nha một dài đánh con gà mở này có một con gà thấy không các bạn thấy không rất là chuẩn xác nha không rung đánh nai tiếp nè mở nè hai con nai không rung tiếp hai con nai sóc nó không có đi nè không rung nữa hai ngắn hai ngắn chúng ta đánh cua nè mở nè có một con cua như các bạn cứ không rung này đánh nai máy báo hai dài hai dài chúng ta sẽ đánh con cá mở nè một ngắn một ngắn chúng ta sẽ đánh con bầu nữa các bạn thấy không công thức nào bầu tiếp tục nào một ngắn một dài máy báo một ngắn một dài chúng ta đánh con tôm nha đây con tôm này ha xác suất của nó chuẩn 100% nha hai ngắn hai ngắn thì chúng ta đánh con cua thì đây là một cái bộ báo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 để tham khảo tất cả những cái đồ chơi bên cơ sở của mình ok cái nào thì các bạn lấy về cái đó cái nào mà phù hợp với sòng sới của các bạn thì các bạn cứ cứ um, phù hợp ờ, thì các bạn cứ lấy về chơi ha thì uh, bên mình có rất là nhiều những cái đồ để cho các bạn uh, lên lựa chọn và tham khảo thì um, những cái bạn nào mà ở xa quá không có thời gian lên trực tiếp á, thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình ngày hôm nay nha